Có hai cách để nhập thông tin người thụ hưởng. Thủ công, nhập số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ ATM của người thụ hưởng hoặc nhấn vào biểu tượng tích xanh. Chọn một người thụ hưởng từ danh sách mẫu giao dịch đã lưu, các thông tin về người thụ hưởng, thông tin giao dịch tự động được cập nhật. Nhập chi tiết giao dịch, nhập số tiền giao dịch cần chuyển, nhập nội dung giao dịch. Nội dung này sẽ hiển thị trên sao kê của tài khoản người nhận và sao kê ngân hàng của quý khách. Nhập thời gian chuyển và hình thức thu phí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 để in chứng từ của giao dịch, nhấn nút In. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch chuyển tiền trong hệ thống khác, nhấn nút Tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt Bước 1 Trên màn hình, danh sách giao dịch chờ phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt, nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Giả soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeyPass với tin Vietinbank OTP. Chọn hiện mật khẩu nếu quý khách muốn xem mật khẩu KeyPass với tin Vietinbank OTP đã nhập. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 3. Hoàn thành. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.